<laughs> Chúa tể hắc ám, ngày hôm nay chúng tôi đến đây là để giải cứu ngài và hồi sinh ngài đây. Phong mẫn đã được mở <laughs> cuối cùng ta cũng được hồi sinh rồi Chúc mừng ngài đã quay trở về Đúng là con trai của ta Bây giờ Chúng ta hãy cùng nhau Quay trở lại ngôi trường học đế nguyên đủ nữa nào ngờ Ngày này cũng đã tới <laughs> Ngươi cũng không ngờ có ngày sẽ quay trở lại đúng không hả lão già kia Sức mạnh của ta không đủ để giam cầm một con ác quỷ như ngươi Ngươi đã quá già rồi Ngươi không thể nào chống lại được ta nữa đâu Ngươi đừng vội mừng Bởi vì ta cũng đã tìm được người Sẽ tiêu diệt ngươi rồi Người mà ngươi đang nói đến Có phải là thằng nhóc phong cận hay không <laughs> Nhưng người yên tâm Cứ ánh sáng mà người đã tìm được Ta đã có cách để đem nó quay trở lại bóng tối mà thôi Còn bây giờ Chết đi lão già Ừ Đoạt mệnh ma pháp Hỡi các học trò của ta Hãy lắng nghe lời ta Hãy tiêu diệt tiêu chua tề bóng đêm này Chết rồi mà vẫn còn lắm chuyện Chết đi tạm biệt tất cả mọi người Tôi không biết rằng là liệu mai này tôi có còn gặp lại được mọi người hay không Nhưng tôi vẫn sẽ luôn luôn trân trọng tình bạn này Chắc là tôi sẽ nhớ Ủa? mọi người lắm Ủa? Ủa? Phong, hả? ông đứng đây chi vậy? À, à, thì à, tính ra bà không nhớ hả Hôm nay chính là ngày mà tôi với bà phải quay trở về thế giới phép thuật đó Cho nên là tôi muốn đứng ở đây để nhìn mọi người một tí ấy mà Tôi không biết rằng là liệu tương lai tôi có thể gặp lại họ nữa hay không Tôi nhớ họ lắm Tôi cũng nhớ nữa hay Nhưng mà thôi tôi nghĩ rằng là chắc là bây giờ tôi với bà phải quay trở về thế giới phép thuật thôi Sam mà, Ừ Rồi thôi mình đi thôi ừ, Thôi đi thôi Ủa, Ủa mà Sam Tại sao bà không biến lại thành người trẻ đi Tự nhiên bà vẫn để cái khuôn mặt già vậy Ủa thật hả Trời ơi ừ. xem nào À <laughs> tôi quên tôi quên Rồi. Trời ơi Ông là Sibu Ông là Sibu Hô Bi rồi ok trẻ lại nè xinh đẹp lại nè <laughs> ok thôi rồi bây giờ chúng ta phải quay trở về thế giới phép thuật thôi tại vì đã đến ngày nhập học rồi tạm biệt thôi, mọi đi, người thôi, nha thôi. tôi đi đây tôi sẽ nhớ mọi người lắm đi thôi nhanh lên sam ơi lẹ lên không thôi trễ giờ bây giờ nè đây, tôi đây. rồi ừ. bây giờ chỉ cần nhảy xuống cái hồ nước này thì chúng ta sẽ quay trở về thế giới phép thuật bà đã sẵn sàng chưa sẵn sàng rồi chúng ta cùng nhau đi thôi Ê da Ui ui trời ơi Lại nữa hả Ai Ai à Ui Ui trời ơi à trời Sao mà lần nào tôi quay trở về thế giới phép thuật á Y hệt như lần trước Lúc mà tôi mới vừa tới đây Tôi cũng bị rơi xuống cái hồ nước này nè Sam Ôi lên lên lên bờ lên bờ nhanh lên Lên lên Ê Này Chip Ủa gì vậy? Nè, Phong còn đây, Sammy tới, đây. tới đây, tới đây, tới đây Ủa? Tới đây, tới đây Ủa Simmy, Kyron Hai người ở đây làm gì vậy? Um, thì Ủa chẳng lẽ hai người không biết tin nhỉ hả Ủa Ôi, hai gì? người không biết tin gì chơi luôn hả Ôi trời ơi luôn Tự nhiên hay không hai cái người này. Tự nhiên hay không chưa trời chưa chật rồi không về trường đi tiện ở trong rừng làm gì vậy Ê, ờ, bọn tôi á là đang ẩn nấp đó mấy ông không biết chuyện gì hả hiện tại á là trường của chúng ta đang bị gọi là cái tên chúa tại bóng đêm nó chiếm giữ rồi bây giờ tất cả mọi người đang hoảng loạn lắm luôn á hả ừ. cái gì chúa tại bóng đêm à, ê, lại tiếp tục nói đùa tôi đúng không cay làm gì có chuyện đó chúa tại bóng đêm đã bị thầy hiệu trưởng của chúng ta phong ấn lại từ rất lâu rồi làm sao có thể gọi là đến đây được Ê, trời đất ơi ông đi quá lâu nên anh không biết chúa tại bóng đêm hắn ta đã thoát ra khỏi được phong ấn của thầy và bây giờ đang làm náo loạn luôn cái trường học luôn rồi nè hả cái gì chúa tể bóng đêm đã có thể thoát ra khỏi phong ấn á ờ, trời ơi nguy hiểm quá vậy tôi tôi không ngờ rằng là cũng có ngày hắn ta có thể thoát ra được luôn á Ờ, vậy vậy bây, bây giờ chúng ta phải đi đâu bây giờ mọi người hiện tại là bây giờ tất cả học sinh đang đều ẩn nấp ở trong khu rừng này bây giờ mọi người đi theo tôi đi tôi sẽ dẫn mọi người tới đó đi thôi à, à, ok ok đi thôi đi thôi nhanh lên nhanh lên trời ơi trời tại sao tại sao không ngờ cũng có ngày chú tể bóng đêm đã đã quay trở lại ừ, nguy hiểm quá đi theo tôi đi theo tôi ở đây nè thôi nè mọi người ủa chỗ nào vậy caron đây tới nơi rồi đây Ủa vậy là bây giờ mọi người sẽ phải sống ở trong đây á hả Ai, Tôi nghĩ là tạm thời chúng ta phải sống ở đây thôi Tại vì ở đây là nơi tốt nhất rồi đó Ây, Đúng rồi á Không ngờ cũng có ngày mọi người sẽ phải ừ. khổ như thế này chứ Ở đây có rất là nhiều học sinh hiện tại phải sống ở trong khu rừng này Ủa hình như bên kia là mui siro với là dịch phải không à. Ủa à, tôi đi kiếm đồ nha à, Ủa à, Mui Ủa? anh à. Mui <laughs> Rô dịch Không còn hả Qua đây qua đây qua đây ủa hello mọi người ủa, ủa mọi người đó sao tôi không thấy ông nhở Ê, tôi hả mấy ngày nay là tôi phải đi thăm nhà cho nên á là tôi không có ở đây trời ơi bây giờ mọi người phải vô trong rừng sống như vậy hả ừ, thì biết làm sao bây giờ các thầy cô giáo thì bị phong ấn ở trong trường hết trơn à thầy cô không ra ngoài được còn tụi tôi thì phải ở đây nè hả cái gì thầy cô cũng bị bắt hết rồi hả ơi trời ơi vậy chết rồi bây giờ ngay cả thầy cô giáo cũng bị bắt đi hết rồi thì thì chúng ta phải làm sao đây học sinh như bọn mình thì làm sao có thể chống lại được tên chúa tể hắc ám này chứ trời ơi bây giờ á cái tên chúa tể này làm cách nào để có thể gọi là tiêu diệt được hắn để giải cứu thầy cô đây trời ơi học sinh chúng ta phải làm gì bây giờ trời ủa mà ngôi trường học của chúng ta đã bị phong ấn rồi hả Đúng rồi, phong ấn rồi á Thầy cô ở trong đấy thì không thể ra ngoài được Còn tụi mình á, ở bên ngoài thì không thể nào vào trong được Thành ra là phải sống khổ sống sở như thế này nè Cái kết giới ở trường học nó bự lắm Nó to lắm mình vô không được đâu Ủa vậy hả ơi ủa mọi người vậy bây giờ có ai có chổi bay không cho tôi mượn một tí để tôi qua bên đó xem thử xem coi có chuyện gì được không ba à? ờ. rồi cảm ơn siro sam bà có đi cùng tôi không ừ tôi sẽ đi được rồi Ai, được rồi bây giờ mọi người cứ ở đây nhá bọn tôi sẽ qua bên đó để xem thử ừ, coi trường học chúng ta như thế nào tôi đi đây cẩn thận đấy, mọi người cẩn thận rồi rồi mọi người yên tâm tôi đi đây hả trời ơi đây là trường học của mình sao Ủa, trường học đã bị phong ấn lại rồi ờ, Ủa, trời ơi, bức tường gì đây à, một bức tường màu tím sao à, trời ơi à, ngôi trường của mình nó đang bị ngăn ngăn ngăn cách lại bằng bức tường này hiện tại không ai có thể vào bên trong được sao à, bây giờ phải làm sao đây sammy ơi sammy đây tôi đây tôi đây cha Bà đâu rồi Đây tôi trên đường nè Trời ơi xuống đây nhanh lên bà bay cao trên đó rồi lỡ tên chú tể hắc ám hắn ta thấy bà rồi sao Xuống đây xuống đây Ôi, Trời ơi bây giờ phải làm sao đây Thầy cô giáo hiện tại đang bị nhốt ở trong trường Mà chúng ta thì không thể nào vào trong trường học được Chẳng lẽ chúng ta phải Phải đứng nhìn thầy cô giáo bị bắt đi như thế sao Ôi, Bây giờ làm sao mới có thể phá hủy được bức tường này đây <coughs> Trời Sam ơi hình như là chúng ta không thể nào chạm vào nó được đâu bởi vì khi tôi chạm vào nó nó có một cái năng lượng gì đó nó không cho tôi đụng vào ờ, chết rồi Ê, bây giờ phải làm sao đây ta? Ờ, ờ, sam hồi nãy có ai đưa ừ? cho bà gậy phép chưa cho cho tôi mượn gậy gậy phép hả à, đúng rồi hình như là có cá mui nè cá mui có đưa tôi gậy phép nè đây đâu, đâu đưa đây đưa đây Ê, tôi không tin rằng là tôi không phá hủy được bức tường này hỡi lôi điện ha à, à, không được rồi sam ơi ngay cả phép thuật cũng không thể nào mà làm gì được nó hết bây giờ phải làm sao đây à, chết rồi thôi chắc là bây giờ tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ phải quay trở về với mọi người rồi tìm cách mới được chứ bây giờ ừ. hai chúng ta không thể nào làm được gì hết á mắc vậy quá tức thiệt chứ thôi đi về Ai, bây giờ phải quay trở về với mọi người và tìm cách thôi chứ một mình mình không thể nào làm được gì hết trơn á ai, ai, mọi người ơi mọi người ủa không ủa không cần ờ. ông trở lại rồi hả Tôi tôi đã đến đó rồi Nhưng mà tôi chợt nhận ra Là chúng ta không thể nào làm gì được bức tường đó cả Nó nó nó bị phong ấn lại quá mạnh Bây giờ phải làm sao đây Đúng rồi Đấy là cái bức tường như vậy thầy cô không phá được Huống chi là tụi mình chỉ là học sinh thôi ừ. Bây giờ làm sao đây Chẳng lẽ bây giờ chúng ta sẽ phải chịu thua hay sao Thầy cô giáo hiện tại đang gặp nguy hiểm ở trong đó Còn học sinh chúng ta chẳng lẽ bây giờ phải đứng ở ngoài đây Và nhìn thầy cô chúng ta bị tiêu diệt hay sao chấp nhận như thế thôi hey, Học sinh chúng ta thì làm được cái gì hả Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn Chắc chắn là thế giới phép thuật sẽ bị cái tên chúa tại bóng đêm đó Xâm chiếm cho mà coi Ôi, Trời ơi Cái tên đáng ghét này ta? Bây giờ phải làm sao đây À mọi người Tôi tôi vừa nghĩ ra cách này Tôi vừa nghĩ ra một cách này có thể phá hủy được bức tường đó cách nào Cách đó là một cách mà tôi mới vừa nghĩ ra Nhưng mà tôi thấy rằng là cách này rất nguy hiểm tôi không muốn mọi người mọi người giúp tôi chút nào cả Trời ơi, nếu mà có cách á thì ông cứ nói đi, tụi tôi làm được hết mà. Ông này nhìn tụi tôi nè, tụi tôi cũng học hành đầy đủ mà. ừ. Thôi được, cách đó chính là Trời ơi, may quá, cuối cùng thì cũng vào trong được rồi. Bây giờ mình phải đặt cái hàng rào này ra để lẻn vào trong trường mới được. Không biết thầy cô của mình bây giờ đang như thế nào còn thầy hiệu trưởng nữa Không biết thầy có an toàn hay không Ok, để qua đây xem thử ừ. Ôi, ôi, trời ơi, hình như là đang có hai tên lính canh ở bên kia ôi, May quá, xem nữa là bị chúng phát hiện rồi ôi, Bây giờ phải làm sao đây ta Ê, May mà mình có mang theo gậy phép thuật <laughs> Thôi được rồi, mình sẽ sử dụng phép thuật để đấu với chúng Được rồi, hãy xem sức mạnh của ta đây phép thuật tóc xoay Đấy, chết chưa <laughs> Rồi, ngất xỉu hết rồi <laughs> này này này thì phù thủy hắc ám này ok đi vào trong mới được không biết có ai đây không ta ờ, ok lên lầu lên lầu lên lầu nhanh lên nhanh lên nhanh lên hey, mà không biết bây giờ thầy cô của mình đang ở đâu ta làm sao mà kiếm được họ bây giờ hey, ôi, ôi, ôi, may quá xém nó bị phát hiện rồi lại thêm một tên phù thủy hắc ám nữa sao à, không hình như là hai tên lận Ê, chết rồi mấy cái tên này dai quá bọn chúng đứng ở đây khắp nơi trong trường bây giờ bọn chúng đã chiếm hết rồi nếu mà lỡ bị phát hiện á thì ngay lập tức sẽ bị bắt Ây, bây giờ phải làm sao đây ta hai cái tên này đứng ở xa quá mình không thể nào dùng lốc xoáy để cuốn bọn chúng đi được Ây, bây giờ cách nào đây nha suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ à đúng rồi ngày xưa thầy đã từng dạy cho mình một loại pháp thuật có thể biến ra được vũ khí à, để mình thử xem Ây, hỡi hỡi gậy phép thuật hãy nghe theo lời của ta hãy cho ta một cây cung hỡi à, ui ui được rồi May quá Trời ơi không uổng công mình học hành nghiêm túc <laughs> Cuối cùng cũng làm được cái phép thuật này rồi à, Được cây cung rồi không biết có bắn được không ta Ui bắn được bắn được <laughs> Được rồi được rồi Hai cái tên kia Hãy xem ta đây Một tên Ơi Ui ui hụp hụp hụp Nấm nấm nấm Ê trời may quá Xém nữa là bị phát hiện rồi Ok phải phải phải bắn lại mới được Ấy cha Ok <laughs> Ngất xỉu hết rồi tạm biệt các ngươi nha ta đi đây <laughs> ok tiếp tiếp tiếp ôi, ôi, ôi lại tiếp tục có thêm hai tên nữa ơi trời ơi cái gì mà đông dữ vậy ta bây giờ phải làm sao đây trời ơi à đúng rồi mình dùng cung tiếp thôi ơi à, ngắm ngắm ngắm thật là chuẩn nè ủa, cái gì vậy ủa, cái cung đâu rồi Ê, chết rồi Ê, phép thuật hết tác dụng rồi cái cung đó biến mất bây giờ phải làm sao đây ta mình còn mình còn biết cái phép thuật gì nữa không ta Ê, suy nghĩ coi suy nghĩ coi suy nghĩ coi à đúng rồi phép đóng băng ờ, Cái đó có vẻ là hợp lý đó Mình sẽ đóng băng hai tên này lại uhm, Được được được ok Nhưng mà trước tiên mình phải cố gắng lãng lại gần mới được Ok chạy qua đây ờ, Ok nấp ở đây nấp ở đây nấp ở đây uhm, Khoảng cách này đủ chứ ta hey, Chắc là còn khá xa đó Mình phải lại gần hơn một xíu Ok rồi hey, May quá bọn chúng không phát hiện ra hey, Được rồi được rồi Giờ xe ta đây ha. Ha. Rồi hai tên đã bị đóng băng rồi Tôi nằm xỉu luôn rồi Ok ok vào giải cứu thầy cô nào Ui, thầy cô Đúng rồi à, thầy cô trong trường đang bị nhốt ở đây Ây, may quá mình kiếm ra họ rồi ok ok đập cửa đập cửa thầy cô yên tâm con vào cứu thầy cô đây nhanh lên nhanh lên nhanh lên nhóc con kia hả à, ủa, ủa tiếng của ai vậy à, à, à, à, chúa chúa tị hắc ám